Nhóm tội phạm buôn lậu hàng gian, hàng giả đánh bạc là mục tiêu lọt vào tầm ngắm của Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Nổi nhất là vụ án Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo vụ bắt giữ 51kg vàng lậu từ Campuchia về Việt Nam vào ngày 3 tháng 10 năm 2020. Đường dây buôn lậu này do Nguyễn Thị Kim Hạnh, 52 tuổi, tức 10 tường cầm đầu. Trong vụ án liên quan bà Mười Tường, có một số người là nguyên cán bộ công an tỉnh đã bị khởi tố. Điều này chứng minh đúng như lời nói của Đại tá Đinh Văn Nơi. Quan điểm của công an tỉnh An Giang là cương quyết điều tra, xử lý các vụ án, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Dù bất kể đó là ai, cũng sẽ bị xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Cán bộ đảng viên có liên quan sẽ bị xử lý theo quy định.